chúng ta vào phần một là mã lý thuyết. Các con ờ, ghi tên bài và ghi phần 1 vào vở cho thầy. Một nhỏ định lý thuận. Định lý thuận nói như sau. Các con ghi vào vở và nhớ luôn cho thầy này. Điểm nằm trên tia phân giác. Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh đó điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh đó. Nhớ cho thầy nhá. Đây, thầy vẽ minh họa một góc XOY. Vẽ đường phân giác. Vẽ đường phân giác đúng rồi, phải dùng gì? Thước thẳng hai lề để vẽ. Rồi. Tiếp này. Tiếp. Và thầy kể từ ô đi qua điểm đánh dấu thầy sẽ được tìm phân giác. Nhớ không? Nhớ cái phân giác không? Và thầy gọi đường phân giác là Z. Cái định lý thuận nói như sau. Điểm nằm trên tia phân giác. Điểm ở trên phân giác thầy lấy một điểm. Trên tia phân giác để mở chẳng hạn. Thì cách đều hai cạnh của góc đó. Điểm nằm trên tia phân giác thì cách đều hai cạnh. Cách đều có nghĩa là gì?